thù chúa tổ giáo ê lô xây chẳng tu giờ chính là ô nín lời bể thác xiên dạng về xe áo à lo tệ pham siêu sẽ à, tô tháo khâu lời mà giờ à, thọ xiên sẽ ngồi ya tại à, ô yêu kia nhân thân sẽ thấy tổ nâu là nhàn hiểu chẳng để tôi hòn ye yang này sẽ nyun sa yêu o ko e dong tôn sẽ ton se mo tia ta e o dong ye se tang mo ye nyang la tô nán xìa tô xìa tên nhà xây đó dầm dùn lê liu xin tô rào là lò nán xìa tô xìa chín cô cá sẽ ừ, ừ, ngộ nhân thiên lối chiều chiều những lời lỏ cha điều khiêm quá là ôi xìa xìa xìa chê sẽ quá xin ô nhân là mình nhân là chính phun phê màn xìa ô hay rồi giờ tôm thinh xe tam chia ô en là vậy à mà chân bên mạng cũng hẳn chắc có chị mày hỏi nhưng mà có ở phía mà ngủ với chạm tôi lại lý thì mà dùng sức tài nhưng mà tài như tiền mình hùng on tiền sẽ chào hoa hoa bật hoa bật nữa chỉ cần tôi có nạn giật dễ mà đi xin đi tôi cũng tự làm hàng không hề mà có học chứ mà tôi có rồi như ta nhưng mà thì xin nó ừ. xin sao 飞了。 giờ phải chơi tổ nắng như là chịu bé công pô cây can yo mẹ du hà lơ cây hai có à trăm ta nè là đường hạt có đơn là không hẳn dân thì con xúc tiền mà <laughs> lò nà đã tán chân mò đào khó à ôi mò làm đào khó nhân di lơ chim pun yun na quan a sẽ ăn phang ô dền chia cha hệ ô dù là quê gì độ liêm siêu thân siêu giả bên ô câu kiều liều là thiên chủ á quê khoa xem mà nhìn vì cô kuna cho cả nhìn à, sẽ to dùng siêu à ôi tu cho à to xin an xin you are. là Ê. con à, gia hành một con là không mừng gia dạ, con chúa gia hành không mừng qua à dù về cái chế bên lên tôi làm miền này dù bên tỉnh miền này tức thằng này y ta ra tới tôi làm nhà gia tôi làm nhà con chúa luôn con à con tuổi ha lò là an thịt nhân là đồn thơ dùn mò ôm mà ôm. xin an sân ô nhang là chiều chiều tiếng tu ha xin an quê chuẩn ô quên à nhân à xem à, à, à, mồm ơi tháo ô nhô lê chính chủ mạnh là sinh lệ ơi chỉ nhìn lệ phân phần là sinh hàng suy rền ôi nhiều dìa quê đâu khoa sẽ phiếu bè phùng à. nhiều dìa quê khoa sẽ chào xong rìa ôi mưu tan tê yết xế ô do là vậy về nhà ngã mau già lẽ bữa ơi 나세라여타와시의샘마모빈히라이여타시르타나시탕오효라 thờ tàu rê ôm tối liền lệ san yên san y na cái na mi san liu lơ thiên gia gió khi mượn tin khan ơi na xa mà sa lệ khan na man xin lơ con vậy vậy nhà hàng một con này không bằng nhà hà do có con tua na hải người thương tình hồ con tua à tôi cũng nhà lê cô con phải vừa qua mãi tiêm sẽ dài dài sang ô dền ô than ô nhìn à, hòn ta lỗ tan à. sự khe to sân ôi quang sen à, mà an than nhìn chân nhân á thì chủ à xin an tu nhẹ than ôi lo nan xin ô miwa à mùa hoa à, ô nhìn là tiếng chủ tố nan à, than giả liễu lối nhiều chế ta nhiều chưa giả thọ lối miền siêu đủ ta na chưa giả rồi là vậy dưỡng hai con này mẹ con mà về sao hả hai con ai hả hai con tôi à.

له لولا tu chuẩn á quê khoa sự thìm quân nổ chay áo tôi chuẩn yên nổ sự tông dân ô nín à. siêu thá thêm phân tu chính mình ô qua sư dân ô gà sư dân phù

gió lê yêu lơ ừ, cái chẳng phải yêu, hai mươi mát tin nó mới bỏ, bây giờ cũng là cái gì nữa.